chưa? Ôi, vâng, xin chào các bạn, chào mừng à, các bạn quay trở lại với kênh nhập thực và cuộc sống mình Đây là bạn à, beta các bạn Ở đấy à, mang bầu được hai tháng rồi Nào beta, beta, beta. <coughs> Đang rất là bồn chồn một sắp sinh cho các bạn Để nhận biết chó sắp sinh các bạn thì Mình nhìn thấy nó có những cái biểu hiện Nhất là cái đầu ti, đầu sữa này. Thật ra những cái giọt sữa non các bạn ra những cái giọt sữa non này các bạn đấy, những cái biểu hiện đây là sắp sinh nha các bạn nhé đấy đầu vũ nó các bạn bóp thì thấy nó ra những giọt sữa non bây giờ mình à, sẽ phải chuẩn bị là cái ổ lót cho nó để cho nó, nó sinh đây khá là bồn chồn rồi mình sẽ lót ổ cho beta nó nằm đây nó đây lót những cái tấm rẻ vào đây vậy cái tay cái tay cái đấy. rồi nằm đấy nằm đấy nằm đấy nằm xuống nằm xuống nằm xuống sau đó để à, nhận biết chó à, sắp sinh các bạn nó có có các cái biểu hiện là thứ nhất là bồn chồn các bạn thứ hai là những cái tia sữa non nó bóp thấy nó ra những cái tia sữa non như vừa nãy mình làm ba nữa là nó cào cào ổ đi cào ổ cũng có thể là nó à, lạnh lạnh thì nó bị run người các bạn nhé là kêu kêu đau à, xong rồi đẻ đây ờ, sắp đẻ rồi Đấy, mình lót cái ổ này để cho nó nằm đây nó đẻ đây nằm đây đẻ con nhá Đấy, từ giờ trong ờ, từ giờ đến khoảng 2 4 tiếng sau là nó nó sinh con beta này sinh được Beta nó đã sinh rồi các bạn. Mẹ tròn con vương 8 em 8 em tám em Đấy, rất khỏe mạnh sau ờ, khoảng thời gian ờ, nó biểu hiện ờ, sắp sinh các bạn bồn chồn cào ổ thở dốc rồi đau đẻ nên là nó đẻ thôi giờ được uh, 8 con rồi đẻ xong rồi kim chi chưa đẻ ra để cho ra nhìn rất là xinh xắn xinh xắn các bạn Đúng không? Ừ. Tương này không ăn hả bố? Xin con. Có bốn con à, màu đốm các bạn, rất là đẹp. Đây, đốm đây. Đốm trắng, đốm đen đây. Xinh xắn. Đấy, vừa mới đẻ hôm qua nha các bạn nhé. Còn bốn con à, màu đen với màu bố, mốc. Cái vòng vàng đúng Hả? Vòng vàng. Vòng vàng đâu? Vòng đuôi nó đấy. Nó thế đây con, con bé nó thế nhỉ. Vừa mới đẻ hôm qua xong. Tám em chó con Khi chó mà đẻ các bạn Các bạn cũng ờ, cần có những các cái sự chuẩn bị Để chúng được ờ, mẹ tròn con vuông các bạn Thường thường chó thì nó đẻ tự nhiên thôi Nhưng mà có những con chó nó khó đẻ Thì rất ờ, cần sự can thiệp của <coughs> Gặp những con khó đẻ các bạn Khó đẻ thì nó đẻ rất là lâu Đấy và mình không can thiệp kịp thời thì cái con nó sẽ bị hỏng các bạn nó sẽ bị ngạt Ờ, sẽ chết chính vậy các bạn ờ, can thiệp kịp thời ờ, có những các cái biện pháp khoa học để giúp chúng vượt cạn cũng có thể các bạn dùng thuốc kích đẻ các bạn tiêm để cho nó đẻ nếu mà nó gặp trường hợp đẻ khó đây con beta thì mình nó đẻ được 8 con này này nếu mà mình không cẩn thận mình không để ý là nó bị ngạt thì các bạn nhưng mà khi bị ngạt thì mình cũng có thể là hô hấp cho chúng luôn thổi vào mồm cho chúng và hô hấp để chúng ờ, khỏi bị ngạt vì vì, vì nó ở lâu trong ờ, bọc ấy thì nó bị ngạt mấy con mẹ nó không khéo thì nó không không chăm con tốt ấy thì con nó cũng bị ngạt bốn con chó đốm này các bạn xinh xắn chưa này đang tê này Đó, ngủ này cây rốn này này nó đực Đấy, nhìn cái mặt nó nghèo ạ dễ thương chưa hôm nay là ngày thứ nhất này Còn đẻ hôm qua hôm này thì dụng rốn rồi hôm này chưa dụng rốn đây chưa dụng rốn này đốm nó đẹp Beta thì à, lần này nó là đẻ là lần thứ hai rồi các bạn lần trước này đẻ cách đây khoảng 6 tháng rồi 6 tháng chu kỳ của à, thường thường chó nó 6 tháng nó sẽ quay lại lặp lại nó đẻ một lần các bạn nhé có nghĩa là một năm khoảng à, hai lần sinh nhưng mà beta này mình nó sinh à, lần này lần thứ hai lần đầu tiên thì vào hồi tháng tháng riêng Đấy, tháng riêng bây giờ là tháng tháng 7 đây 7 tháng để sinh lại Nói chung là nó cũng tương đối các bạn tầm 6 tháng tính trung bình lứa <coughs> này lứa thứ hai lứa trước nó cũng đẻ được 8 con đấy lứa này cũng 8 con con này đẻ sai lắm con kim chi thì nó đẻ không sai bằng con beta này trong lúc uh, chó đẻ với lại thời gian ban đầu các bạn các bạn cũng nên uh, quan sát và theo dõi cái con nào mà nó yếu là nó không ti được thì các bạn nên uh, trợ giúp cho nó để vào nó ti sữa mẹ nữa hoặc là các bạn dành những chế độ chăm sóc đặc biệt cho nó để nó khỏe mạnh nó phát triển tốt so với những cái con đầu đàn còn chế độ ăn thì các bạn cho chó mẹ nó ăn cháo rồi các cái đồ ăn tốt cho sức khỏe để, để nó nuôi con Thôi có lẽ video này mình uh, xin phép dừng lại nha các bạn nhé. Đấy, chúc các bạn uh, uh, sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống. À, nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy like và chia sẻ giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.